chào anh chị nhà đầu tư à, hôm nay là phiên giao dịch đầu tuần của cuối tuần cuối cùng của của nhà, tuần giao dịch này hôm nay là phiên uh, cuối tuần của của tháng 5 à phiên ngày mai nữa chứ tháng này có 31 ngày mà tháng 5 2022 thì phiên hôm nay thì ờ, kết thúc giao dịch hôm nay thì VN Index tăng 0,66% đóng cửa ở mức 1.293,92 điểm dòng tiền ấy, tăng vào nhóm dầu khí và bất động sản ngân hàng thì giảm uh, dầu khí bất động sản và ngân hàng giảm vào nhóm hóa chất thực phẩm và đồ uống tài nguyên cơ bản nhóm ngành à, hôm nay ta chú ý chính là du lịch và giải trí hôm nay thì nước ngoài mua ròng 1.708 à, tỷ đồng ờ, tập trung à, mua vào chỉ số tập trung mua nước ngoài là mua vào chỉ số của VN Diamond uh, à, mua mua ròng chính của nước ngoài hôm nay là nhóm ngân hàng này dịch vụ tài chính này top mua ròng à, nước ngoài gồm có VN Diamond này STB Hào Hòa Phát HD Bank Vietcombank Vinhome Mix SS, SSB và CTG Tiền Phong Bank à, nhóm nhà đầu tư cá nhân thì bà ngược lại bán ròng là à, viên à, chỉ, chỉ số viên 30 VNG các Nam Long, HDC, VVD, VIC, SAB, Vin, ờ, Vinamilk. À, hôm nay thì ờ, có hai giao dịch thỏa thuận đáng chú ý là nước ngoài mua ròng 1.089 tỷ đồng chỉ số VN Diamond và được các nhà đầu tư trong nước chưa đáp ứng giao dịch thỏa thuận 1.013 tỷ đồng FPT từ nhà đầu tư ngoài và các các nhà đầu tư trong nước Đối với phía nhà đầu tư trong nước thì à, bán ròng 138 tỷ đồng trong có, trong đó họ bán rằng à, bán ròng cấp lệnh là 207 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch cấp lệnh thì họ mua ròng 7 à, trên 18 ngành và chủ yếu là ngành hàng cá nhân, gia dụng. Top mua top mua ròng là của nhà đầu tư cá nhân tập trung vào PNG này, VIC, à, VGC, GAT, Vinamilk, Nam Long, VIC, Đức Giang, Techcombank, KBC và HDC bán ròng thì uh, là FPT, MBB, STB, VCB, TF, Tiền Phòng Banh, MIG, HDB và RCTG. Thì phía nhà đầu tư từ cá nhân chủ yếu bán ròng các cái nhóm về bên ngân hàng một uh, cổ phiếu ri ri mình nghĩ chắc là phần chốt lệnh là nhiều từ doanh thì mua ròng uh, 162 tỷ đồng riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 224 tỷ đồng mua ròng là thế giới động FPT, RI, PNG, ACB, à, Techcombank, VPBank, MBBank, Tiền Phong Bank bán ròng là Tiền Phong đồ uống top cổ phiếu bán ròng là HD, Hòa Đô, SSC, e Vich, Hòa Phát, Masan, Vinhome, Vinamilk, Phát Đạt, HDB và HPX. Tổ chức trong nước thì bán ròng là 1.731 tỷ đồng, là đối ứng lại với ờ, nước ngoài á tức là chủ yếu là giống như phần này cái này mình có nói là bán về chỉ số vn diamond á. tính riêng giao dịch khớp lệnh thì uh, tổ chức trong nước bán ròng uh, ờ, tập trung vào nhóm dịch vụ tài chính ấy, giống như là bên uh, banh này, banh này, các nhóm về banh ấy, rồi Vinhome, Thế giới động và chỉ số VN Diamond ấy, Vinamilk đất xanh mua ròng nhiều nhất là nhóm công nghệ thông tin à, đầu đầu tiên là chỉ số VN30 này MB MB Bank Bit BID rồi H uh, à, HDG Vietcombank GEC FPT NT2 Đạt Phương ANV đồng tiền hôm nay thì à, tăng à, tập trung vào nhóm dầu khí bất động sản ngân hàng và nhóm và giảm vào nhóm hóa chất thực phẩm và đồ uống và tài nguyên cơ bản thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào cái nhóm những cái nhóm ngành mà dòng tiền sẽ tập trung vào đây cái cổ, nhóm các cái cổ phiếu mà có giao dịch cao nhất hôm nay là Đích này, Đức Xanh này, Novaland, Vinhome, Shell, Phát eh, Đạt, DIC, vich Nam Long, HQC. À, đây là tập trung vào nhóm bất động sản á hôm nay thì đáng chú ý là họ FLC mình thấy là trần đó. FLC rồi ROT rồi AMD tăng trần đấy thì uh, hiện tại á, thì uh, các cái cổ phiếu mà tăng uh, cổ phiếu mạnh thì nó vẫn tiếp tục mạnh thôi còn các cổ phiếu yếu thì thì nó vẫn đang có sự hồi phục và đang dò đáy yếu mình thấy cổ phiếu phiếu là các dòng cổ phiếu yếu nhất trên thị trường hiện nay tập trung ở nhóm thép nhóm thép thì liên tục bị bán ròng thời gian vừa qua bởi vì các có các rất là nhiều các cái yếu tố bất lợi từ các cái thị trường chung ờ, trên thế giới đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc thì kết quả kinh doanh của ờ, ngành thép trong quý 2 này mình nghĩ chắc chắn là không có khả quan được đâu à, chủ yếu là cô thông tin tích tiêu cực thì tích cực và tiêu cực thì đều đến từ Trung Quốc thì đặc trưng đó là đặc trưng chung của ngành thép là như vậy tuy nhiên thì à, về dài hạn mình mình theo mình suy nghĩ thì ngành thép là một trong những ngành không thể thiếu không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta à, các bạn ờ, tôi thấy là trong ờ, mỗi ngôi nhà các bạn ngoại ngoại từ ờ, ngày xưa thôi còn hiện tại thì tất cả các ngôi nhà các bạn đã xây đều có kết cấu thép ở trong đó mình không nói đến nhà từ những năm uh, 1990 trở về trước từ còn nhà sau từ những năm 2000 trở lại sau đây thì tất cả các ngôi nhà xây đều phải dùng sử dụng kết cấu thép đúng không ạ thì ngành thép là, là nó một ngành nó là một cái ngành mà ngành xương sống có một ngành xương sống thì à, cái đặc trưng của ngành thép á, nó là một ngành vận động theo chu kỳ của nền kinh tế à, nhất là đối với các thị trường quyết trọng điểm và quyết định của thế giới à, như là đối với tại vì ngành thép hiện tại á, thì Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất và tập trung chính vì vậy thì thị trường Trung Quốc các cái chính sách từ à, chính phủ Trung Quốc nó quyết định rất lớn đến cái giá thép của thế giới trong cái giai đoạn mà chính phủ Trung Quốc tăng cường xây dựng và tăng cường xây dựng hoặc là hạn chế tăng cường xây dựng kết hợp với hạn chế các cái hoạt động sản xuất thép bởi vì à, các cái hoạt động sản xuất thép quá nhiều thì nó gây ô nhiễm môi trường rất là lớn đấy thì nó tạo ra cái sự thiếu nguồn cái lượng cung của da thép ở Trung Quốc thì lúc này thị trường của Trung Quốc nó giống một cái phễu nó hút tất cả các cái nhà sản xuất thép đó, ờ, hoặc là các nhà cung ứng của Trung Quốc người ta thể tọa ra các phương các hướng để đi tìm uh, các cái phôi thép trên uh, các thị trường trên thế giới đặc biệt là các thị trường gần như Việt Nam này uh, Malaysia Philippines Đấy, hoặc là các cái nước mà giàu tài nguyên giàu tài nguyên chẳng hạn hoặc là các cái nước từ uh, Australia hay là Canada hay là Brazil đấy Australia và Canada và Brazil là một trong là mình thấy là ba nước mà nó giàu giàu tài nguyên nhất trên thế giới hiện tại uh, riêng Canada là đa gọi là một nước mà giàu giàu, dạ, giàu đa ngành kim loại như vàng thép đồng thiếc đấy bạn nào mà chơi forex thì rõ về vấn đề này thì uh, tuy nhiên thì đối với thì thời, thời điểm hiện tại á, thì các chính sách về vĩ mô Trung Quốc á, thì vẫn chưa có về về các cái ưu đại ấy, về ngành xây dựng ấy, thì nó chưa có rõ ràng hoàn toàn tuy à, vượt đợt vào đây thì Trung Quốc có có chính sách nào, hỗ trợ 5.000 tỷ đấy nghìn tỷ đô la để kích thích kinh tế một phần là được anh bị nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch và chính sách à, zero covid của Trung Quốc tức là đóng cửa cài then đó để hạn chế covid nó gây ra cái hiện tượng à, đóng băng cái nền kinh tế và một điều nữa là chính sách hạn chế về bất động sản mà chính phủ Trung Quốc đã thực hiện vừa qua tuy nhiên hiện tại thì nó gây ra rất là rất là nhiều khó khăn cho các cái đơn vị à, bất động sản mà chỗ kêu ông chết đầu tiên chính là ông Evergrande đó. hiện tại thì các chính sách của Trung Quốc thì bắt đầu có nới lỏng dần dần rồi thì mình nghĩ trong tương lai trong à, sang năm thì mình à, thì mình nghĩ giá thép có thử dễ hơn đó. À, ở Việt Nam mình nhá thì riêng các cái công ty sản xuất thép lớn như Hòa Phát thì mình không có nói nha nhưng các cái công ty mà sản xuất thép quy, với quy mô vừa và nhỏ thì à, một vài tháng trở lại đây thì cái lượng phôi thép nó chế tạo ra đã không xuất khẩu được không có xuất đi được đó. cho nên là bắt đầu họ bắt đầu à, sản xuất thưa dần hoặc có thể là tạm ngưng sản xuất một thời gian hoặc là đúng rồi hoặc là cho công nhân giãn việc ra thì ờ, đấy ờ, đấy chính là cái hậu hậu hệ quả của cái việc mà dư à, cầu cung lớn hơn cầu à, giá thép thì giá mà giá giá nguyên liệu đầu vào như là giá thép mà thép thép vụn ạ thép phế phế liệu ạ thì hiện tại như nhưng năm ngoái thì là 14 ngàn một ký hiện tại thì giảm xuống còn đầu đó khoảng 11 10 đến 11 ngàn một ký đó đó là cái thép uh, nguyên liệu thép phế thải là một trong những nguyên liệu rất là tối cần thiết để sản xuất cái quặng khóa sản xuất thép phôi nha mọi người thì đó là cái đặc đặc trưng đặc trưng chung và khó khăn khó khăn của ngành thép thôi mình nghĩ là có rất là nhiều nhà đầu tư đã nhìn ra vấn đề này và họ đã liên tục bán ròng cổ phiếu ha, cổ phiếu ngành thép <clears throat> tuy nhiên ngược lại thì cái dòng à, bất động sản ngân hàng và dầu khí thì nó lại khác thì dòng bất động sản thì việt chính của Việt Nam thì ờ, theo như phó đốc thống đốc ngân hàng nhà nước thì ờ, thì không có bóp nghẹt hoàn toàn ờ, ngành bất động sản tức là chỉ hạn chế về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thôi đó, nhưng mà hạn chế cho vay tuy nhiên nó có tác động tác động có tác động rất là lớn đến ngành bất động sản chung nói chung nha còn dòng dầu khí và ngân hàng và hóa chất thì nhóm dầu khí thì là trong cuộc chiến tranh này chiến tranh nga ukraine thì nhóm nhập ký là những cái nhóm hưởng lợi lớn nhất từ cái cuộc chiến tranh này đó. thì giá dầu thì liên tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt um, giá dầu hiện tại đã leo lên 114 đô một thùng rồi đó và các chính sách về cấm cửa cấm vận nga của nga nga thì nó gây ra cái, cái chia rẽ khủng hoảng sâu sắc của liên minh châu âu một số nước thì muốn cấm nga một số nước thì không muốn cấm bởi vì khi cấm thì nó gây khó khăn rất là nhiều gây lạm phát rất là nhiều cho nền kinh tế thì cái việc mà giá dầu tăng thì hiện tại thì nó cũng thấm đến từng tế bào người dân Việt Nam rồi đặc biệt là đối với các đối tượng về công nhân công nhân và sinh viên bởi vì à, cái lương đồng lương họ rất là thấp đồng lương của các cái người công nhân và sinh viên thì thấp đó mà lương thì không tăng mà làm phát cái gì cũng tăng điện nước xăng ga cái gì cũng tăng rau thịt củ quả cà phê nó cũng tăng lý do là gì giá xăng tăng vậy thôi mà làm phát một khi mà giá xăng ờ, làm phát nó lên một khi nó lên rất là khó xuống đặc biệt là bật giá một khi nó lên nó hiếm khi xuống lắm về cái nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng thì ờ, thì ờ, sáng nay thì có rất là nhiều thông tin ờ, có các cái nhóm ngân hàng ờ, xin ờ, xin ngân hàng nhà nước xin được nới rom tín dụng nới rom tín dụng thì các ngân hàng á, thì thừa có rất là nhiều cách để mà tăng quy mô vốn của mình à, ví dụ như là phát hành à, cổ phiếu để trả cổ tức này rồi phát hành à, cổ phiếu cho phát hành cổ phiếu ưu đại này đó rồi à, có thể là xin nới rom tín dụng thì cái việc nới rom ờ, nếu mà chủ trương của ngân hàng nhà nước mà cho được, được phép nới rom tín dụng thì thì các, các ngân hàng có thể cho vay nó thoải mái hơn thoải mái hơn còn việc nới rom tín dụng như thế nào là có tác động như thế nào thì các bạn có thể lên Google để tìm hoặc là ở một video sau là ở một video sau thì mình sẽ giải thích ở vấn đề này hóa chất dòng hóa chất thì vẫn là một dòng được hưởng lợi Ờ, từ từ các cái điều kiện vi mô hiện nay hiện nay thì các bạn thấy là có một cái um, có một cái sự việc xảy ra chính là cái việc thiếu các cái nguyên liệu về lithium lithium chất pin xe điện đó đó đó là một cái trong những nguyên liệu mà cực kỳ khan hiếm ở hiện nay và gây cơn đốt sốt rất là lớn ở Việt Nam thì như mình nhỏ mình nhớ là có một cái ờ, có một cái mỏ lithium ở đầu á mà hình như chưa có thông tin trên sàn nào có thể được khai phép khai khoáng khai khai thác cái mỏ này cái mỏ này trị giá đâu đó khoảng 20 tỷ đô á. Uh, ờ, PC1 hiện nay cũng có một cái mỏ Niken có một, một cái à, mới mua cái mỏ Niken ở đầu năm nay đấy thì uh, à, lithium và Niken thì mùa là hai thành tố rất là quan trọng chiếm tỷ trọng rất là lớn trong cái kết cấu của pin xe điện pin lithium hiện nay á nếu như mà cái ngành ờ, công nghiệp à, pin lithium và nickel nó bị chặt đứng lại thì đồng nghĩa cái ngành ờ, công nghiệp xe điện sẽ bị bóp nghẹt bởi vì cái quả tim cái quả pin xe điện cái pin nó chỉ là trái tim của xe điện trái tim của xe điện đó và cái xe điện hiện tại á, cái cái động cơ nó không phải là vấn đề lớn cái động cơ cái cái phần chính của nó là cái phần à, có hai cái có hai cái chính của à, xe điện mà bất kỳ nhà cung cấp nào cũng cần vậy phát triển mà Tesla người ta phát, phát cái phát triển ra người ta không có sợ không có sợ bị đánh cắp đó chính là công nghệ sản xuất pin với cái đối với công nghệ sản xuất pin nữa, thì Tesla đã đi trước đối thủ đến tận 5 năm lần nữa. đến tận 5 năm và một cái thứ cái một cái nữa là cái công nghệ cập nhật phần mềm của Tesla Đấy, bởi vì bản chất của Tesla nó chỉ là một ờ, công ty công nghệ chứ không phải là một công ty về sản xuất ô tô Bản chất nó là một công ty công nghệ thì các cái công nghệ của uh, xe Tesla thì nó đơn liên tục được cập nhật ừ, giống như ờ, điện thoại iPhone của mọi người vậy đấy và bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số dòng về ờ, bất động sản ngân hàng hóa chất và dầu khí ha đây em à, những cổ phiếu nào có thể mua được nhóm ảnh bất động sản hôm nay tăng mạnh là L14 thì HAR này à, Hoàng Quân này HQC này đấy thì cái nhóm à, L14 này DIG và CO e á, là những bộ ba mà khi tăng thì thường nó tăng cùng nhau CO hôm nay tăng nhẹ này giảm thì uh, bất động sản hôm nay giảm ít đầu tiên là L14 này L14 ừ. L14 hiện tại thì nó đang tạo mô hình uh, nó test được 3 điểm rồi nó đi lên này con nào con khác có thể mua nhưng giai đoạn này thì rất là tốt tuy nhiên thì mình mình cũng mình có chưa mua Đấy. L14 nó tăng sau hai à, đích của CEO L4 năm nay tăng 10% luôn kinh nhỉ à đúng rồi nó sàn hết nick mà test 3 ba đáy này 1 2 3 nó hồi lên hai ba phiên này xong bắt đầu nó tăng nếu bạn nào mà mua những cây này được những cây này thì có thể hôm nay có thể về bán được rồi mình tần tần bán được rồi 10 phần trăm được rồi gần nhiều cổ phiếu thứ hai là HAR HAR thì cũng giống L14 và tăng được khá khá này. test đáy một này hai đáy này và tạo mô hình à, có tạo ra cái mô hình à, đến đêm à, thắt chặt bùng nộ à cũng hay nhỉ an dương thạo điện an dương thạo điện này thì cái ờ, nó có các bạn các bạn lưu ý là nó, nó cái cái cung cái cung của nó rất khá là thấp nhỉ cẩn thận đó HAR bạn nào mua đầu tiên hôm nay thì cũng ngon HQC HQC cũng C cũng gần tương tự như HAR vậy hôm nay điểm nổ của nó thì cũng, cũng khá là dễ đoán tuy nhiên nếu bạn nào mua những phiên trước thì à, có thể ăn được nhưng mà phiên này mua không ăn thua LDG LDG thì mẫu hình nó không đẹp như à, L14 và HAR hay HQC 4 có một đáy hai đáy ba đáy rồi bây giờ LDG giờ qua điểm mua rồi LDG qua điểm mua rồi đáy một của nó này thì vào Đó. Đấy, qua đi mua rồi không mua khơi không mua nữa AGG AGG thì con này nó hàng bó cung đó mọi người con này hàng bó cung á con này mua cũng hơi khó con này mua cẩn thận đấy. AGG à, vô cái đỉnh này này là cái quỷ nó mua cháu nó xong bù tung ti xong nó bán nó xuống rồng luôn bóc rồng luôn nó hồi lên bây giờ nó hồi lên đỉnh mới giờ nó xuống nó xuống khá là nhanh đặc trưng của nhóm ờ, nhóm nhóm này nhóm bóc cung này nó nó khó đánh xanh đất xanh hiện tại mình thì không có điểm mua mua nó còn nó không an toàn đất thanh thì đất xanh hiện tại thì mình nghĩ nó thuộc cái kênh những cái rửa đi lên với test được hai đáy test được hai đỉnh test được hai ấy test được hai hai điểm à, cho nên khó vào không an toàn mình không mua không có định đất xanh Nam Long Nam Long đi lên rồi. Nam Long không có điểm vào Long Hậu cũng không có điểm vào. SCR SCR SCR test 2 là hai test 2 đáy này, sau đi lên. SCR mình thấy đánh giá nó khá là yếu. IDC ADC TS3 mua vùng này thì mua được này mà hiện tại nó yếu con này yếu lắm CKG CKG thì nó giảm khá là nhiều từ vùng đáy là vùng đinh này đinh mới của nó từ 33 bây giờ xuống xuống còn 21 à, nó test được 3, 3 điểm này một này hai này hai này nếu CKG mình nghĩ mua mua từ điểm này này mua cây này cái này mua là đẹp nhất đấy 1921 CRE CRE à CRE hôm nay có thể mua được rồi CRE hôm nay có thể mua mua cái hôm nay phiên hôm nay được này. có nhắn lên nhóm của mình nhé đích đích thì qua để mua rồi đích qua để mua rồi không không mua không mua đuôi nữa phát đạt phát đạt phát đạt bây giờ phát đạt là bản chất nó là cái hàng con hàng báo cung ấy. bây giờ anh đạt anh năm đến bảy phần trăm cổ phiếu rồi phát đạt thì nó là thuộc ờ, cái dòng cổ phiếu đi, đi từ kênh giữa đi lên đấy phát đạt thì không có điểm mua sơ tập đoàn danh khôi danh khôi con này hàng báo cung rồi có những phiên nó tắt thanh khoản các bạn này con này hàng báo cung rất là khó đánh danh khôi này à, tập đoàn danh khôi này mùi à, có mất mạng môi giới cũng khá là nổi tiếng biến hom biến hom là khó lắm. DRH à, DRH à, DRH mình nghĩ khó tham gia lắm. Không biết à, ý anh đặt sao nhưng mình thấy khó, con này thấy khó. Nếu bạn nào thích có thể mình tham gia một ít ở cây này phiên ngày mai. quá nhìn đáp này khó thật khó vào quá KGH Khải Hoàn này, tập đoàn Khải Hoàn này. tập đoàn Khải Hoàn KGH thì nó đi lên rồi nhưng mà mua đi mua thì mình thấy nó khá không an toàn ừ. Văn Phú con phú con phú thôi nó cả đang cây trên này cây trên đang đi lên nhưng mà đi vào thì không có which which thì thôi không có điểm vào CEO à CEO qua đều mua rồi nhá Novaland Novaland à Novaland mình nghĩ là chờ đợi thôi đợi nó đợi đợi xem thôi ASM ASM có thể cân nhắc tham gia một chút có thể cân có thể cân nhắc tham gia khoảng 20% à, 20% Sunshine Home ở à? Sunshine Home con này thì hàng bó cung thôi con này hàng bó cung không chơi được đâu có khối lượng đâu, này, có 411 ngàn này HDC HDC thì nó test hai đáy test 3 điểm HDC HDC qua điểm mua rồi Hà Đô Hà Đô tăng hình chữ V luôn con này à, khó lắm rồi qua nhà Đà Nẵng nhà Đà Nẵng hả nhà Đà Nẵng thì mọi người có thể cân nhắc tham gia nha 20 phần trăm gia là đang có thể tham gia được Nam Long này. Nam Long thì điểm mua nó qua rồi Khang Điền Khang Điền thì test hai test hai đáy này xong đi lên rồi nó đi lên này hôm qua thì điểm mua của Khang Điền ITA e ITA e thì không có điểm vào ITA ITA ITA test là ba ba đáy này một này hai này ba này cái điểm mua nó là ngay cái này này IDG IDG thì à, điểm mua nó cũng qua rồi điểm mua lại nó cũng ớn năm bảy bảy năm bảy bảy Năm nay bay có 3 điểm dead này này Cũng có thể cân nhắc tham gia một chút ESC thì điểm mua đó là cái này Giờ nó qua điểm mua rồi khó mua lắm Thu Đức Hào à khao một hai ba chuột đất khao nên mọi người có thể cân nhắc nha một hai ba ba điểm test có thể cân nhắc theo dõi thêm chuột đất khao QCG quốc cường hả? quốc cường quốc cường thì mình nghĩ là nó không không tham gia được quốc cường chưa có điểm bảng chờ test thêm rồi nhóm ngân hàng bất động sản rồi bây giờ chúng ta qua nhóm ngân hàng nha nhóm ngân hàng hôm nay tăng bật tăng ờ, rất là mạnh tuy nhiên là các cái cổ phiếu vào thì hầu như không có điểm vào HTB không hầu như không có điểm vào ACB ACB tăng mất rồi ngân hàng nhóm ngân hàng thì mình nghĩ không có điểm vào đâu đợi thêm thôi à, ra đi qua nhóm dầu khí ha đầu nhóm dầu khí dầu khí thì uh, tăng mạnh nhất hôm nay là PVC PVC thì nó là ta tạo canh đi lên rồi nó đi nó là trong cổ phiếu đi lên trước thị trường PVC hôm nay có một cái hôm nay phiên tăng rất là tốt này cái von bật khỏi cái những cái phiên khu luôn bật thoát hoàn toàn luôn này BSR BSR thì ờ, nó lên rồi lên sẵn à để đi vào mới thì mình, mình chưa có BVS à. BVS với test hai đáy đi lên nó đi lên rồi Và đi vào mới chưa có đợi hoặc là mọi người có thể canh canh những cái phiên tích lũy về mua thêm này mua mua vòng mới BSR cũng vậy hoặc là PVC gas MT gas MT gas này con này mình nghĩ là khó đấy con này bỏ đi con này không có không có von oi thôi thì uh, ờ, test được ba ba đáy thì đi này cây cây mùa nó ở đây village village à? village thì khó không có địa bàn pvd một hai ba cái mua nó ở đây pvd qua để mua rồi 18 gas gas khó lắm các cổ phiếu nó được hưởng lợi từ, từ uh, câu chuyện về à, nga ukraine nhưng mà khó đấy lắm ngát hết là không không không có điểm vào hóa chất hóa chất thì à, mình nghĩ tập trung chủ yếu là Đức Giang là nhiều à hóa chất mà chất hôm nay à, Đức Trang có một phiên giảm số sau đó kéo lên thì à, bạn nào muốn mua Đức Giang mua chất Đức Giang thì mình nên đợi đợi sau chia tách rồi sau chia tách chứ bây giờ mua vào mua khu vực này nó khá là rủi ro PLC nói dọc Petrodimex hả? Thôi Ba đi mua ở đây qua, cao su của mình bo dùng Việt Nam bo đấy VPS tùng nhóm chú ý ờ, cái đáng nhóm mà đáng chú ý của ngày hôm nay mình nghĩ chắc là mình nghĩ chắc là tập trung vào cái nhóm mà à, về mua nhiều nhất của nước ngoài hôm nay chính là cái tập trung vào cái nhóm VN Diamond đó. chỉ số VN Diamond của nước ngoài FTFE uh, ờ, Fu FUEVF VN Diamond này. Đó. nước ngoài mua đồng 1.705 tỷ đồng tức là mức cao nhất từ cái thời điểm thị trường rơi đến bây giờ nhưng mà tập trung mua ròng là là đến 1.135,17 tỷ đồng rồi tức là đâu đó chỉ còn khoảng là 5 500 mấy tỷ đồng nữa thôi là mua các cổ mà FPT chiếm mất 390 tỷ đồng rồi thì còn lại số ít còn lại thì trung quốc ra đá là các cổ phiếu khác thì uh, riêng FPT và chỉ số uh, VNM á thì nó chiếm đến 95 phần trăm rồi chín mươi lăm phần trăm rồi đây là cái sự chú ý của ngày hôm nay thôi còn phiên hôm nay thì mình nghĩ nó phiên nhẹ tăng nhẹ Thế, à, tăng 0.6% à, 8 điểm thì nó xác định chắc nhận thêm cái xu thế tăng xác nhận cái sự tăng của thị trường chung thì thị trường thị trường chung chứng khoán nó tăng là tăng trong nghi ngờ là vậy đó nó cứ tăng từ từ từ từ từ vậy đó cứ chậm chậm chậm chậm chậm vậy rất là khó đoán đấy còn rất, còn rất là nhiều anh chị còn còn nghi ngờ có thể nó đạt một phát lật bật nữa cũng khó đối đối như mà cái kháng cự tiếp theo của cái kháng cự tiếp tới tiếp tới đây là chính là cái ở mức 1300 mốc 1300 này cái mốc kháng cự khá là mạnh để phiên ngày mai coi nó bứt thoát lên được hay không cũng có khả năng đấy vâng, hôm nay à, mình xin dừng video này ở đây nhé đón mọi người